Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB Quay trở lại clip Tấn xin chia sẻ tới anh em một cái đồ chơi sóc đĩa bịp hoàn toàn là không có cần quân vị bát đĩa Rất nhiều anh em đang đi chơi sóc đĩa mà lỡ thua tha Không biết phải làm sao để gỡ gạc lại những gì đã mất Trong clip này Tấn Phạm cam kết giúp đỡ anh em gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha Rất nhiều anh em đang đi chơi sóc đĩa mà không biết được bên trong bát trong đĩa là chẵn hay là lẻ Anh em nên coi clip này Tấn Phạm chia sẻ tới anh em hoàn toàn là mang tính chất uy tín, thương hiệu và hoàn toàn là free luôn cho anh em những cái đồ chơi này. Đây, đây là một bộ quân hoàn toàn là không có tang. Quân này là quân xanh chín anh em nhé. Quân vị bát đĩa là hoàn toàn là xanh chín. Tấn sẽ đi cắt một bộ vị và chia sẻ với anh em cách để anh em có thể là biết được bên trong bát, trong đĩa là chẵn hay là lẻ. Anh em nhé. Anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip tấn chia sẻ tới anh em để anh em có thể hiểu thêm về cái bộ môn sóc đĩa bịp này quân thì anh em có thể cắt theo ý của anh em cắt kiểu gì cũng được cắt to cắt nhỏ đều có thể sử dụng được nhé à, đó cái quân này là quân lá bài anh em có thể chơi bằng quân bao thuốc quân vina thăng long hay là có thể là những quân chắn quân đóm anh em dùng quân nào cũng được không không kể cái các loại quân anh em nhé hạt dưa đó đây bây giờ Tấn sẽ đi tiện một bộ quân để test cho anh em xem quân vị ba đĩa hoàn toàn là xanh chín vẫn có thể là giữ được chẵn giữ được lẻ và vẫn có khả năng là biết được chẵn biết được lẻ theo ý muốn của anh em đó như thế này là anh em sẽ làm chủ được cuộc chơi làm chủ được sân chơi anh em muốn thừa chẵn thừa lẻ bán chẵn bán lẻ theo ý muốn của anh em đều được nhé đó. bây giờ anh em đang chờ đợi thì uh, sẽ uh, chia sẻ thêm bên tấn thì cung cấp tất cả những cái đồ chơi về bầu cua bài lá sóc đĩa tài xỉu đó, hack game anh em cần chơi bộ môn nào cũng được đá gà bên tấn đều đầy đủ hết đó tất cả những cái sản phẩm liên quan đến đồ chơi cầu bạc bịp bên tấn đều cung cấp anh em đang xem kênh nếu mà cảm thấy ok thì có thể là bấm vào cái đường link bên dưới và đăng và kết bạn Zalo của Tấn Phạm CBB để có thể là trực tiếp gặp Tấn nói chuyện qua video chia sẻ những cái kinh nghiệm về cái bộ môn à, sóc đĩa bịp này với cái bộ đồ chơi sóc đĩa bịp này rất nhiều anh em đã gỡ gạc lại những cái trận thua mà lên đến tiền trăm triệu thì à, bây giờ không để mất thời gian nữa Tấn sẽ đi test cho anh em luôn luôn và ngay quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé quân vị bát đĩa xanh chín Tấn sẽ test cho anh em xem này bây giờ Tấn sẽ giữ cầu chẵn cho anh em nhé phân tay ngay bác sóc này chẵn thừa chính xác 100% à sấp đôi còn nguyên anh em nhé tiếp theo kỷ niệm cho anh em một tiếng nữa này giữ chẵn này sóc dài sóc dài sóc thoải mái luôn đó bên trong vẫn là nguyên chẵn mình có thể biết được bên trong chẵn bán sạch mặt chẵn này chính xác không anh em đó với cái đồ chơi sóc đĩa bịp này anh em chỉ cần vào anh em sóc cái là anh em có thể biết được bên trong bát trong đĩa là chẵn hay lẻ còn nếu mà anh em nào không được sóc cái thì phải làm sao Tuấn cũng chia sẻ luôn nếu mà anh em không được sóc cái thì anh em có thể là sở hữu cho mình một cái bát hoàn toàn là không có tăng tích hoàn toàn là bao đập luôn công nghệ 5.0 về cái bộ môn sóc đĩa bịp này đây được gọi là bát tàng hình camera không tang anh em có thể nhìn rõ bên trong là sấp đôi đúng không chắc chắn 100% luôn bây giờ tôi sẽ dùng cái bát này anh em đưa được cái bát này vào ai sóc cái cũng được nhé anh em chỉ cần đứng xa 10 15 mét anh em bấm cái khiển này đó ba đồng đen mà rất là lẻ chính xác tuyệt đối luôn anh em ấy. đó ba đen khi anh em đi chơi chơi xong một trận chơi anh em về anh em có thể đặt lên cái bệ này anh em xả đó nó sẽ nháy đỏ cho anh em xem và quay trở lại anh em làm sao để có thể giữ được chẵn giữ được lẻ thì à, tấn chia sẻ luôn đây trên tay của Tuấn đang có là một chiếc nhẫn sóc nhạc nhẫn sóc nhạc để anh em có thể là điều khiển được chẵn lẻ theo ý muốn quân vị bát đĩa hoàn toàn là không tang khi anh em chơi anh em dùng cái bát tàng hình này anh em chơi thời lượng pin của nó sẽ rơi vào tầm 2 tiếng đồng hồ trong thời gian 2 tiếng đồng hồ này nếu mà sân chơi của anh em vẫn kéo dài được hơn bát hết pin anh em phải làm sao ạ khi anh em đang chơi một cái bộ bát này mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ bát hết pin dân làng chưa hết tiền có rất nhiều cái tình huống xảy ra là anh em đua xanh chín anh em sẽ thua nhưng nếu mà anh em sở hữu cho mình một cái nhẫn đeo ở tay khi anh em chơi bằng cái bát tàng hình kia bát hết pin anh em quay ra anh em dùng cái nhẫn này anh em sóc cái anh em bồng bềnh cho làng là anh em có thể giữ được cái tiền chiến thắng của anh em rồi còn nhiều anh em gặp cái phải là bát hết pin làng chưa hết tiền, sau đó không có cái đồ để hỗ trợ cho anh em là anh em thua ngược chỉ trong vòng 10 phút thôi tại vì làm sao anh em đang đi đánh bịp mà quay sang đánh xanh chín coi như là anh em không biết một cái gì cả luôn đó anh em đánh đâu cũng thua cho nên là tớ chia sẻ tới anh em đây là một cái đồ chơi kết hợp với nhau để anh em có thể chiến thắng được trong trận chơi anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn Phạm CVB hoặc là có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn Phạm CMPB qua số hotline trên màn hình 0868 ờ, 02 Anh em đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tất cả những cái sản phẩm bên Tấn Phạm CBB đều có thẻ bảo hành. Có địa chỉ rõ ràng. Anh em có thể lên trực tiếp tại Hà Nội hoặc Sài Gòn. Nếu mà anh em ở xa, Tấn sẽ gửi hàng cho anh em. Chỉ mất tầm nửa ngày anh em có thể nhận được. Đó. À, và đừng quên là đăng ký kênh của Tấn Phạm CBB nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.